Một cái tin rất là vui mà các tường và của Linh cũng như quý vị các bạn Những người đã theo dõi bạn Nguyễn Ngò Luôn luôn mong chờ Đó là tin đám cưới của cặp đôi Thành Nam và Nguyễn, Nguyễn Thảo. Thảo Đúng rồi, à, Nguyễn Thảo hai, bạn này thì à, gặp nhau cũng mừng năm nay rồi Qua quá trình tìm hiểu rất là kỹ Và đã quyết định tiến tới hôn nhân Tôi uh, chuẩn bị uh, đón mời cái uh, nhân quá, cái tiệc cưới đó thích quá <laughs> Năm 2016 là mình ăn đám cưới hơi bị nhiều đó nha à có người là có con rồi đó <laughs> không còn gì vui hơn và hạnh phúc hơn cho những người làm chương trình à, giống như là các tường và quyền lên đây và toàn thể cả ekip cũng rất là vui và tường tin chắc chắn rằng là cái niềm vui này cũng lan tỏa đến tất cả quý vị những người mà luôn luôn yêu mến chương trình bạn muốn hẹn hò làm điện luôn đi hai cặp đôi ngày hôm nay họ sẽ là ai đến từ đâu hả mà gì người phụ nữ không thích ờ, phụ nữ cái đòi gì là được đó à, em à, không thích con trai bụng bự không có bự <laughs> tướng chuẩn nhon đẹp mời bạn nam chào bạn bạn tự giới thiệu về mình dạ em tên là nguyễn minh việt năm nay em 26 tuổi em là nhân viên văn phòng nhân viên văn phòng ha rồi mời bạn nữ Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào à, toàn thể các bạn khán giả cũng như là bạn cùng chơi Chào bạn Dạ, chào bạn Em tên là gì? À, em tên là Nguyễn Thị Nhi, năm nay em 24 tuổi Nhi 24 tuổi, hiện dạ. mày đang làm việc ở đâu? Dạ, em à, đang là nhân viên văn phòng ở bên công ty tài chính Hai người đều là nhân viên văn phòng, ở dạ. chung một phòng à, Một phòng ở khác cơ quan à, Hôm nay gặp nhau hy vọng rằng nó sẽ có cái duyên nào đến à, Bạn nữ có thể à, giới thiệu cụ thể về mình Nói chung là Hiền đôi lúc thì hơi trẻ con bởi vậy là em muốn tìm một người mà lớn hơn mình chững chạc mình một xíu dạ. còn à, về à, sở trường của em thì à, có thể là ca hát biết nấu ăn rồi ca hát làm một bài liền cho nó sớm lên rồi xin mời bạn ừ, thì em xin hát bài chiều lên bán thượng <laughs> tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu nghe khơi bao niềm thương yêu về miền cô liễu bên bán xưa rừng chiều văn phòng bên kia hát thì văn phòng này cũng hát đúng rồi phải đáp lại chứ à, em hát có nhạc được không quỳnh linh được luôn tốt quá dạ xin hát tặng bài à, yêu em cả trong giấc mơ cho em chút nhạc ạ à ca sĩ sẽ đáp lại tình cảm bằng phòng bên kia bằng một bài hát yêu em trong cả giấc mơ. đến mưa quá vội qua, đêm ngày kia lạnh quá, anh nhớ em nhiều quá, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Sao em không nhớ, lạnh người muốn đến hít ờ, chỉ phút giây mà nhớ, để trong anh phút xa đồ hàng giả là tôi dập liền nhưng mà được tưởng hát, nhép á tôi tưởng hát nhép Sao? tại tôi nghe cái nhạc có cái tiếng hát vô tao đi hát tùm lum hết trơn rồi đó chạy xô rồi đó phải không Bà hát đâu rồi dạ cũng hát đám cưới rồi anh <laughs> trai nha bắt tay cái coi dạ em cảm ơn được dạ. tôi á tôi nói thiệt á cuộc đời tôi á nhiều khi á cái bạn trai đó là tôi chưa có yêu đâu mà hát hay là tôi yêu liền dạ cảm ơn chị à, không biết là các bạn nữ này có giống như chị không à, chứ nếu mà chị như là các bạn nữ này mà nghe giọng hát của em vậy là chị yêu liền em nhìn dưới chương hình đâu chị không xinh lên đây chị xinh quá trời luôn à, chị cảm ơn em dạ. <laughs> em hát thiệt là hay quá đó <laughs> ban ngày mình làm nhân phòng mà ví dụ như có đám cưới mời hát buổi tối vẫn đi dạ đi à dạ. vậy hả có thu nhập thêm từ hát việc hát chưa dạ là hồi ờ, trước em cũng có hát ở quán ờ, cà phê ừ, hát gì hát chơi thôi nhưng ngờ được ờ, tặng bông mà có tiền à tức là tiền bo đó dạ, <laughs> dạ. chứ chưa có tiền chính thức là ờ, lương đúng không dạ chưa không không có nói chung đáng lẽ bình thường á là phải hỏi han xong rồi mới nhảy mới qua coi mặt dạ. nhưng mà tại vì nghe cái giọng hát mà tôi phải nhào qua tôi coi liền dạ. à, cho nên là hiện giờ cũng chưa có biết là ờ, bên này ý làm sao thôi để về hỏi lại coi ý thích làm sao nhưng mà chị là chị chọn em rồi đó dạ nhờ chị nha rồi nhờ chị yên tâm dạ. đi mấy cái vụ hát hay là tôi thích lắm hát hay nha đẹp trai lắm nha bây giờ bạn thử uh, nói xem chúng ta sẽ chọn người yêu của mình như thế nào về ngoại hình thì không cần đẹp trai đâu à, cao thì khoảng mét sáu trở lên là được rồi về à, ờ, nói chung cái dáng hình đó thì nên à, nhanh nhẹn một xíu à, em à, không thích con trai bụng bự <laughs> không không có bự tưởng chuẩn nhon đẹp dạ không thích con trai hút thuốc nhậu nhiều với ta hai con trai là dẻo miệng quá thành ra mình sợ bị lừa đó thấy là qua liền anh linh đây anh linh sao anh linh là thấy dẻo miệng <laughs> nói chuyện là ngọt ngào quá nên là sợ trời đất ơi tôi sợ sao sợ tôi xạo xạo hiểu không hả sợ xạo anh <laughs> mà mình mình sợ bị lừa bị lừa thì ở đâu cũng bị lừa em lúc này thạch xanh thì ít lý thông thì nhiều bởi vậy là mình à. phải hạn chế anh phải khoanh khoanh vùng trước <laughs> hạn chế bớt <laughs> sao linh được không anh linh được không được dễ thương bây giờ quan điểm của em người người phụ nữ như thế nào dạ quan điểm của em người phụ nữ thì em thích người phụ nữ thì thùy mỹ nết đa sống phải biết uh, chia sẻ sống có tình cảm ừ. không thích gì người phụ nữ không thích uh, phụ nữ cái đòi gì là được đó cái gì cũng cái gì cũng đòi hỏi quá đòi hỏi quá mức ví dụ như đòi gì mình phải coi tùy cái mức độ phụ nữ mà lăng nhăng thì em cũng không thích luôn thì uh, ưu khuyết điểm của em như thế nào em có ưu điểm tính cách của em thì nhiệt tình năng động tinh tế sống tự lập biết quan tâm chia sẻ tới mọi người khuyết điểm của em thì uh, hơi nóng tính bảo thủ ít thôi nhưng bảo thủ thì đôi khi mình cũng phải xem lại chút xíu dạ đúng rồi nhiều khi mình bảo thủ quá cũng tội nghiệp người kế bên dạ ha à, hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không dạ có em có đi với à, em họ với là bạn chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và cùng à, khán giả cùng xem ạ Em thấy à, cái anh mình đó làm sao? Có hợp với chị gái mình không? À dạ trước tiên thì em chưa nói về anh nhưng mà em nói về cái tiêu chuẩn của anh thì chị em bao đủ luôn <laughs> dạ còn về à, về anh thì em nghĩ là được tối đi chị cảm ơn em còn bạn nam bạn có đi với ai không dạ em đi với em gái ạ dạ em gái của em chào em em xin chào chị cát tường xin chào anh quyền linh ạ và chào quý vị khán giả hiện em tại là dạ em ruột hả dạ em gái ruột chào chào chào em Ủa kìa bạn à, nam nói tiếng khác bạn bạn em gái em thích nói giọng hà nội nói tiếng hà nội à vậy à dạ bạn cảm nhất à, anh của bạn và người bên kia như thế nào có hợp nhau nói chung là nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi chị cũng dễ thương anh trai em rất dễ thương nè em nói chuyện gì với em em gái một câu đi mình chào nhau một xíu đi dạ chào em dạ em ừ. chào chị ừ, thì à, em cho hỏi là bình thường ảnh ở nhà thì có hay cằn nhằn không dạ không anh cho em không cần nhằn gì đâu nói chung là nói gì cũng vui hết cảm ơn em hai rồi, người này kéo là... màn lên đi ừ, hai người này là người nào lý luận cũng rất là chặt chẽ Đúng nha rồi. chúng ta có hai phút mời các bạn chào em chào anh anh có bó hoa tặng em dạ cảm ơn cảm nhận của anh về anh thế nào dạ nói chung là nhìn qua là thấy nói chung có cảm tình rồi cảm ơn em ừ ờ, anh cũng ờ, thấy ờ, có nhìn vô anh cũng có cảm tình với em thì quan trọng là cách mình đối xử như thế nào sau đó qua quá trình mình tiếp xúc như thế nào đi được đi đến được quan đường hay không thì sau này nếu được thì em mời anh Quyền lên chị Cát Tường đám cưới <laughs> anh cho em hỏi là nếu mà cái quan điểm của anh á à, khi mà mình lập gia đình thì à, nam với nữ ai là người quản lý à, tài chính sẽ tốt hơn anh nghĩ là nữ sẽ tốt hơn dạ em cũng nghĩ vậy chúng ta chuẩn bị bấm nút sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ tự quyết định bấm nút đi đồng ý hẹn hò và không bấm nút đặt cái nhịp tim của mình vào nút bấm nha ba hai một Hết thời gian Nắm tay nhau đi bạn Đôi bạn trẻ Mạnh dạn lên hôn nhau một cái Một cái đi Gửi tặng bạn những vé xem phim Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công cũng như là một tương lai hạnh phúc Dạ Dạ em cảm ơn chương trình chương trình gửi tặng hai bạn à, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax à, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng à, gửi thiệp mời báo tin cho hai anh em tụi tôi được không dạ, dạ được nắm tay nhau xứng đôi quá hàng